Lê Ngũ Bách Danh, chương trình không thể bỏ lỡ. Cơ hội giúp chuyển hóa bệnh tật trong 3 ngày. Lê Ngũ Bách Danh, chương trình diễn ra một lần trong năm. Thực hành lễ 500 lễ hồng danh công hạnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, giúp chuyển hóa các khổ não theo lời Đức Phật dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, một lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát đều được giải thoát khỏi các khổ não ách nạn đó. Rất nhiều Phật tử nhân dân đã chứng nghiệm sự chuyển hóa vi diệu khi tu tập, tác phước cúng dường, lễ hồng danh tha thiết sám hối theo sự dẫn lễ của chư Tăng. Bệnh hở van tim hay là khó thở chuyển hóa trong ngày đầu tu tập. Hiện tượng ù tai suốt 7 năm chấm dứt. Khỏi hẳn bệnh đau đầu mãn tính kéo dài suốt 17 năm. Chấm dứt hèn suyễn mãn tính và rối loạn tiền đình sau khi thực hành 1.500 lễ Chuyển hóa bệnh trầm cảm và mất ngủ hơn 20 năm nhờ tụ tập lễ ngũ bách danh. Hiện tượng cắn nhức vùng bụng dưới suốt 9 năm biến mất sau 3 ngày tụ tập và còn rất nhiều trường hợp đã được chuyển hóa vi diệu sau khi tham gia tụ tập. Thanh tâm sám hối các tội lỗi nhờ sự sám hối chân thật, khiến tăng trưởng phước báu, nghiệp chướng được tiêu trừ, khiến chuyển hóa bệnh tật, thọ mạng được dài thêm. Lễ ngũ bách danh năm Quý Mão 2023 sẽ được diễn ra tại chùa Ba Vàng trong 3 ngày, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 2 nhuận năm Quý Mão tức ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 4 năm 2023, mỗi ngày chia làm 4 thời khóa. Các thời khóa sẽ được diễn ra vào lúc 4 giờ 30, 8 giờ 30, 14 giờ 30 và 20 giờ. Chương trình được phát trực tuyến trên các kênh truyền thông YouTube Chùa Ba Vàng, website chùa ba vàng.com, fanpage Chùa Ba Vàng. Đàn trần tế Ngũ Bách Danh sẽ được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 2 nhuận năm Quý Mão. Đây là duyên lành để nhân dân, Phật tử hồi hướng phúc báu cho các chúng sinh trong cõi tâm linh để các chúng sinh được kết duyên lành với Phật Pháp, sinh về cảnh giới an lành. Xin kính mời quý Phật tử và các bạn cùng hướng tâm tham dự.